Ô, Vitor, Vitor, Vitor, Vitor, ได้ไหม Thank you. Làm cho tên đúng đấy. Đại đại. បចេញពីកន្លែងកុំកុំចាកុំចា